Rồi, xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm về à, nội dung Mình sổ run cho con chim bồ câu như thế nào Và ở trên tay mình đây là một bịch à, thuốc sổ run anh em nhé Thuốc sổ run thì anh em à, lưu một cái là anh em mua thuốc thì anh em phải lựa cái hãng cho nó uy tín một chút xíu Anh em đừng có mua những cái dòng lạ lạ Nhiều khi mình sổ nó không hiệu quả đâu nhé Thì mình sổ run như thế nào Thì thứ nhất có nhiều người thì họ pha vào nước uống pha vào cái nguồn nước uống đấy nha uống đây này họ pha vào cái hệ à, thống nước uống á thì tuy nhiên ở trại của mình thì à, mình à, lựa chọn bằng cách có nghĩa là mình sẽ trộn cái bịch thuốc sổ đun này vô lẫn trong cám này và anh em lưu ý một cái nhé em lưu ý một cái là khi mà anh em trộn vào đây này thì anh em à, trộn cho nó thêm một ít nước anh em anh em cho nó thêm một ít nước vào trong này này để nó dính à, vừa thuốc à, vừa cám á thì con chim bồ câu nó ăn vào thì nó sẽ có thuốc ở trong cái cám đó thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn là anh em bỏ vào nguồn nước tại vì khi mà anh em bỏ vào nguồn nước á, thì con chim bồ câu á, cái tỷ lệ mà nó thuốc của nó có trong nó không cao khi mà anh em bỏ cho nó ăn luôn trong cá này như này tại vì mỗi lần mình cho nó ăn thì nó sẽ ăn hết cái lượng cám ăn hết cái lượng cám thì có nghĩa là cái ờ, lượng thuốc thì nó sẽ được hấp thụ ở trong cái, ờ, cái ờ, người của con chim luôn anh em cho anh em xem luôn này thì ở trại mình thì cứ định kỳ là 6 tháng mình sẽ sổ dung một lần nhé anh em em lưu ý kỹ là cái uh, thời gian mà mình uh, sổ run cho chim khi nào sổ nhiều cũng không, không tốt đâu anh em sổ nhiều không tốt nhé tại vì anh em cũng uh, hiểu rằng cái thuốc sổ run đó vô trong người nó là một cái chất độc mà nó là một cái chất độc và nó tiêu diệt có cái uh, run sán ở trong người con chim bồ câu như vậy nên 6 tháng mình sổ một lần nha anh em mình sổ run một lần còn uh, có nhiều uh, anh em uh, làm những cách khác nhau người thì có thể là hôm nay sổ rồi 3 ngày sau sổ thêm một lần nữa để những con nào nó ngắt ngoải ấy, thì sau lần thứ hai nó chết luôn nó chết luôn ở trại mình thì cũng uh, áp dụng theo cái uh, cái kiểu đó chứ không phải là không đâu nha nói chung là uh, chim bồ câu 6 tháng mình sẽ đổi luôn một lần và đây anh em cũng có thể thấy này mình sổ run định kỳ như thế này đây nghĩa là chim bồ câu nó ăn à, ăn trong những cái máng này anh em này nó sẽ ăn à, cả thuốc lẫn cả cả cám luôn nên nó thấm vào à, vào người là đạt tỷ lệ rất cao chứ mình không nên nó pha nó vào hệ thống nước này anh em nhé nước này là nó uống uống dai dẳng luôn á dai chặt luôn chứ nó không phải như là uh, mình uh, pha vào cám này cám thì mình, sổ hôm nay ăn hết ngày hôm nay nghĩa là không ngày hôm sau luôn chết thì rất là hiệu quả mình thì mình luôn uh, tìm những cái cách làm sao cho hiệu quả để anh em uh, uh, làm theo nó đạt hiệu quả cao thì uh, đây nha thấy thì một câu ăn rất là hăng rất là hăng anh em mỗi lần chúng cho ăn thì à, từng ngày thôi anh em nhé cho cá ăn tầm khoảng à, một góc thôi một góc thôi chứ ở trại mình là không cho ăn nhiều nếu mà anh em cho ăn nhiều quá thì nó sẽ hay bị uh, à, trướng bồ nhiều anh em cho chim một con ăn nhiều quá cũng không tốt đâu anh em mình cho ăn một cái lượng vừa phải thứ nhất để hạn chế cái uh, việc mà cám bắt vương vãi vương vãi ra ra nền nhà và nó hao hụt đi lượng cám mình cho ăn bao nhiêu lần nào là hết bấy nhiêu nha những cặp nào mà đang nuôi con ấy, như này anh em thấy này cặp đang nuôi con này đang nuôi con thì mình cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu đây đang nuôi con mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu để nó nuôi con còn uh, chim bố mẹ thì 6 tháng mình sổ một lần phàm con chim bồ câu khi mà mình tách bố mẹ ra thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu mình lên sổ thì nhiều anh em chưa biết đâu 3 tháng mình mới bắt đầu sổ cho con chim bồ câu khi mà tách bố mẹ ra anh em nhé tháng thứ ba là mình mới sổ luôn cho nó nếu mà anh em sổ trước là không tốt đâu anh em anh em nào mà sổ trước là không tốt nhá đảm bảo với anh em luôn lát nữa mình đi một vòng là lũ cám này là chim một con đã ăn hết rồi đây cho anh em thấy luôn cặp chim một con này đang nuôi con ở bên dưới mà đẻ hai quả trứng bên trên anh em đang đẻ hai quả trứng bên trên luôn và đang ấp luôn đó anh em có thấy là cái dòng chim bồ câu titan thái siêu thịt này nó hiệu quả không mình hay nói đây là dòng chim bồ câu hiệu quả nhất hiện nay mà nhiều anh em với cái việc nuôi chim bồ câu này mà là đổi đời đấy anh em đây là một cái hướng phát triển kinh tế rất là hay chim bồ câu thì từ lúc mà khi đẻ ra đến lúc mà mình có thể bán chim bồ câu ra làng thì 25 đến 30 ngày đối với chim bồ câu khi đã tái siêu thịt thì từ 25 đến 30 ngày mình có thể bán được rồi trên 5 lạng hết anh em cực kỳ chất lượng luôn còn anh em mà nuôi chim bồ câu ta để mua em nào mà xác định nuôi chim bồ câu để à, làm giàu mà à, mà nuôi chim bồ câu ta là thua anh còn đất bé mà thịt nó hôi nữa và những cái nhà hàng quán ăn họ không thích tại vì chim bồ câu quá thôi còn chim bồ câu thái này là thịt của nó cực kỳ thơm và là siêu thịt dòng siêu thịt nên là được người ta ưa chuộng rất là nhiều và anh em à, mà đôi anh em không à, thể tin anh em ăn thử đó xem mình nói đúng hay không anh em cứ ăn thử anh em thưởng thức chính cái mà sản phẩm mà anh em tạo ra anh em đánh giá nó như thế nào có thể là anh em thịt một con chim bồ câu ta ăn cùng với con chim bồ câu ti tâm thái siêu thịt anh em xem chất lượng thịt của nó như nào rất là tuyệt vời đây là hệ thống nước tự động luôn vệ sinh thường xuyên cho nó sạch anh em nhé cái uh, hệ thống nước tự động này là cũng cực kỳ quan trọng đấy mình phải về vệ sinh cho nó sạch này nếu mà mình để nó dơ quá ấy, thì nó sẽ bị uh, uh, khuẩn E. coli ấy. khuẩn E. coli là một trong những cái uh, tác nhân mà gây ra cái uh, cái bệnh đó là phân xanh phân xanh để chảy ấy. tác nhân gây ra cái bệnh đó nhé rau ra vàng này khổng lồ mới có mười mấy ngày thôi mà anh em xem chưa mười mấy ngày thôi anh em rất là to này đa số tất cả những cây cặp chim bồ câu bố mẹ đang nuôi con ở bên dưới ở bên trên là đã để trứng lại rồi để trứng lại rồi bên nuôi chim bồ câu nó lời là ở cái là kích cho con chim bồ câu nó đẻ anh em chỉ cần mình kích con chim bồ câu nó đẻ là ô rất là ok còn những việc kích như thế nào á thì cái đó nó thuộc về cái ờ, cái khả năng của từng người mình thì mình ờ, sẵn sàng mình chia sẻ cái bí quyết cho mọi người thôi nhưng mà đối với anh em nuôi chim bồ câu á, thì anh em tìm tòi thêm những cái ờ, cách làm sao để kích cho chim bồ câu nó đẻ một kế hoạch để một tháng để ba lứa đi thì mình sẽ có thêm rất là nhiều lợi nhuận một lần để hai trứng tháng mình có bốn con chim một con là là hai năm đến ba ngày mình bán thì mình sẽ lấy lại được cái uh, cái nguồn vốn mình bỏ ra ban đầu rất là nhanh thôi nhé thì quay trở lại cái việc mà nuôi chim bồ câu mà mình sổ run á thì cái đó cực kỳ quan trọng khi mà uh, anh em mà cảm thấy con chim bồ câu nào nó run á zoom đây nhé đứng mà zoom zoom này thì là con chim bồ câu đang bị rung sáng á nó bị rung sáng á có thể đối với những cặp đó là mình sổ riêng cho nó mình sổ run riêng cho nó mình pha thuốc đối với mỗi cái bịch như vậy á thì anh em sổ cho được 100 cặp chim bồ câu nhá 100 cặp anh em nhé mình pha lẫn với uh, cám và bắp khi mà mình cho nó ăn đó thì mình sẽ trộn lẫn ở trong đó mình đổ thêm ít nước để cho thuốc ngấm vào trong cái à, thức ăn đấy thì mình sẽ cho con chim một câu ăn đây mình quay đi quay lại anh em thấy không những cái máng ăn này như là ăn gần hết anh em cặp này là ăn hết luôn á đây cặp chim câu siêu to đây nha siêu to Cặp này đang đẻ gấp luôn Cặp này cũng siêu to anh em Siêu to khổng lồ luôn ra vàng này siêu to siêu đẹp luôn thì em thấy con chim bồ câu ờ, mới nở này dễ thương không rồi hy vọng rằng ờ, những thông tin ờ, vừa rồi thì sẽ giúp cho anh em có thêm những cái kinh nghiệm nuôi chim bồ câu xanh hiệu quả và video của mình đến nay thì cũng xin tạm dừng ở đây nhé rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em